có những lúc khi các bạn và các anh chị sử dụng máy in phun có nhiều trường hợp mình tưởng nó không nghĩ ra nhưng mà nó sẽ cũng phải xảy ra nếu mà các anh chị đã à, sử dụng có một thời gian lâu ha đó là vấn đề về mực à, khi mà các anh chị gặp vấn đề về mực mà in nó không bám lên giấy à, và những cái loại giấy ví dụ như giấy à, để can đá vàng à, và giấy in ảnh nó không có bám vào thì chúng ta nên nghĩ ngay đó là lỗi do mực chứ không phải là lỗi do máy in phun ha tại vì ờ, cái nào nó cũng vậy thì trong một cái ví dụ như trong quá trình sản xuất tất cả các lô hàng thì nó sẽ có những cái lô hàng nó sẽ gặp vấn đề sai sót liên tục à, cho quá trình pha chế bị sai sót nên do đó là khi các anh chị làm về máy in phun thì à, các anh chị nên chọn những cái, cái dòng bậc nào mà ở công ty mà mình đang hay thường mua nó sử dụng ổn định thì chúng ta nên sử dụng chúng ta đừng cũng nên đừng có đổi bậc tại vì nếu mà các anh chị thông thường thì các anh chị suy nghĩ sẽ in mực nước thì nó sẽ đỡ hư độ phun hơn ha nhưng mà theo mình nghĩ thì nó không phải cái đầu phun nó có bị hư có bị nghẹt hay không là do trong quá trình chúng ta sử dụng và chúng ta bảo quản ha chứ không phải là khi mà các anh chị nếu mà các anh chị sử dụng mực nước mà các anh chị in nhiều mà các anh chị không ngâm rửa đầu phun à, định kỳ cho nó thì chắc chắn nó cũng phải sẽ nghẹt không có mực nào mà nó sẽ không gây nghiện đồng phục cả cái mỗi loại mực nó có những cái đặc tính riêng và nó sẽ phù hợp với công việc của mình riêng ví dụ như mực nước thì các anh chị chỉ sử dụng những cái uh, in trên loại giấy thường giấy thường giấy in ảnh ha à, chứ còn các anh chị không in được trên giấy có C và những cái loại giấy uh, in thẻ nhựa PVC còn đối với những cái mực cao cấp hơn ví dụ như mực pigment pigment UV hoặc là pigment ờ, cao hơn những cái loại cao hơn thì nó sẽ đáp ứng được cho tất cả các anh chị in trên giấy đề can in trên lấy giấy đề can để vàng này à, trên cái thẻ nhựa PVC để chúng ta phục vụ công việc chúng ta và in trên giấy cốt thì nó sẽ tạo cho chúng ta có nhiều lựa chọn dịch vụ chúng ta làm hơn và lựa chọn nhiều giấy và in hơn do đó thì ờ, à, các anh chị nên suy nghĩ và cân nhắc à, chúng ta nên sử dụng mực nào à, thực ra mực nào nó cũng gây tới nghèo đồng phun quan trọng là cái cách mà chúng ta bảo dưỡng định kỳ hàng tháng cho nó hoặc là hàng tuần hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy ít nhiều thì chúng ta nên ngâm một cho nó để nó đánh bớt cái cái cái ờ, cái cặn đóng của mực còn sót lại cho nó phun ha. còn cái vấn đề mà khi mà các anh chị mua mực về mà các anh chị in mà nó không có bám trên giấy kể cả những cái loại giấy thường mà các anh chị thường hay in đó, mà nó cũng không bám lên luôn thì chúng ta sẽ kỹ ngay tới là mực thì để xử lý cái tình trạng này thì các anh chị nên coi thử cái màu nào nó bị ví dụ như có thể là cái nó bị nguyên một cái bộ đó một bộ mực sáu màu hoặc là có thể là trong một trong vài màu nó bị hoặc là trong một màu nó bị thì các anh chị nên kiểm tra thử mực nào loại nào thì tốt nhất nếu mà nó không bám trên cái loại giấy bình thường in thì các anh chị nên sử dụng cái giấy in ảnh chúng ta in thử à, coi thử cái độ báo nó tốt không tại vì trên giấy hình ảnh các bạn các anh chị sẽ biết là nó sẽ có một cái lớp thuốc à, một lớp thuốc để nó, nó tạo khi mà in in mực lên thì nó sẽ tạo cho mực thêm nó tăng thêm cái độ bóng thì mới gọi là giấy in ảnh nha thì các chị in thử còn đối với những cái mực nào mà khi in trên giấy in ảnh mà nó bị lỗi á, thì khi các chị sợ lấy cái tay vuốt qua thì cái mực đó nó sẽ đi luôn hoặc là nó bám lại khoảng 50 phần trăm thôi thì nó bị lỗi à, khi mà mới về mà bị các anh chị phát hiện á, thì các anh chị nên đóng lại cái bình bật đó và đem tới cái nơi mua chúng ta sẽ trả lại để người ta đổi lại cho cho mình tại đợt trước mình cũng bị một màu đen mà hồi đó mình mua bên uh, của xích bảo tính thì cái đợt đó nó bị lỗi cái lô hàng đó nên khi mà mình mua về mình phát hiện là mình mới điện qua trực tiếp công ty thì công ty nói mình đóng lại cái hộp đó và gửi lại cho họ để họ kiểm tra và họ gửi lại cho mình cái lọ khác để mình đi vào thì khi mình in trên giấy in ảnh thì khi mình in màu đen ra các bạn biết là nó nó không có khô cái mực nó không có khô mà khi mà các anh chị để 15 à, phút xong các anh chị lấy cái tay cái anh vuốt thì nó giống như một cái um, cái màng ở phía trên này à, vuốt nó giống như cái màng nó đi cái lớp màng đó còn cái mực nó bám rất là ít à, rồi đó, thì đó là mực là, là lỗi khi mà các anh chị mua mực à, lấy mực về đổi mực khác về thì các anh chị nên bỏ hết cái bình nào mà bị lỗi thì chúng ta bỏ hoặc là nếu mà chúng ta nếu ờ, mà chúng ta đổi hết luôn 6 bình thì các anh chị lên bỏ hết 6 bình ra để cái dây không như thế này nè để cái dây không thôi rồi các anh chị lia lia giống như mà chúng ta lia cho thông đầu đầu phun vậy đấy rồi sau đó các anh chị lia cho nó sạch mực hết kể cả trong dây khi hết dây rồi trong đầu phun nói chung là lia cho khi nào mà không còn một chút cái mực chặn cái mực cũ nó còn trong cái đầu phun nữa rồi sau đó các anh chị lắp cái bộ mực mới vào lắp cái bộ mực mới vào sau đó các anh chị sử dụng cái si xi đó, các anh chị hút mực cho nó đầy hết tất cả các dây này và sau đó chúng ta hút vào trong bơ luôn rồi sau đó chúng ta để vào rồi là phun và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta ly khi nào đổ mực và chúng ta xài à, thì khi mà các anh chị đổi mực mới cũng vậy ví dụ như các anh chị sử dụng từ mực à, nước sang mực Batman thì cũng bằng hình thức đó thì các anh chị có thể là các anh chị đổi qua, qua được xài bình thường thì đối với ờ, mực mực máy in phun đối với những dòng máy in phun mà mình thấy nếu mà các anh chị lựa chọn thì mình nghĩ là nên lựa chọn ở công ty tổ tính thì nó hay hơn tại vì ờ, lúc đầu mình cũng không phải là mua con máy ở công ty độ tính mà mua ở một cái chỗ khác tuy nhiên về các bạn biết là cái kỹ thuật mà làm yếu tay nghề nó sẽ xử lý con chip không tốt và nó nó về nó cứ đứt mực tại vì hồi đó sử dụng mực ờ, chip mà chip mực thì nó sẽ bị đứt mực tùm lum tà la hết nên là khi đó mình lên mạng mình biết được là sẽ bảo tính thì mình mới đưa gửi vào và cũng qua một số thông tin đánh giá của tất cả các ờ, người khách hàng người ta đánh giá tốt thì mình mới gửi vào họ làm họ làm con chip rất là ok và xài thoải mái nên từ đó mình bắt đầu mình sử dụng qua cái dòng máy hả mua máy của mình sử dụng tính và mật luôn và mình thấy cái độ mật của ship bảo tính nó xài rất là tốt xài rất là tốt nên các anh chị nên nếu mà có điều kiện hoặc là các anh chị mới mà chưa biết nơi nào thì các anh chị nên ưu tiên trước sư Bưu Tính là lựa chọn đầu tiên ha mình muốn giới thiệu để cho các anh chị khỏi mất công các anh chị phải tìm nơi chỗ nào uy tín để các chị làm ha. À, còn khi mà cái cái máy mà cái đầu vuông nó bị nghẹt nặng thì các anh chị nên gửi vào trong cái công ty tại có một bạn nói là khi mà gửi máy vào ở trong công ty mà thông đầu phun thì rất là mất tiền nhưng mà cái này là không phải tại vì mình cũng đã nhiều lần khi mà cái đầu phun nghẹt nặng quá mình phải gửi vào công ty ship độ tính họ làm thì khi vào đó được một cái như thế này khi các bạn gửi máy vào thì họ sẽ kiểm tra lại cái tình trạng nghẹt bật của đầu phun của tất cả các máy của các anh chị sau đó cách họ sẽ kiểm tra lại thứ nhất là dây dẫn dây dẫn bật thứ hai là mấy cái giam jumper thứ bị cận hay không bị uh, lắng cặn hay không hoặc là những cái dây dẫn có bị sơ cứng hay không nó bị sơ cứng thì họ sẽ điện lại trực tiếp cho mình và họ sẽ nói cái vấn đề về máy của mình và những cái cái nào mà cần thay mình không muốn thay thì họ sẽ không có thay cho mình à, nên do đó là mình thấy chỗ này làm ăn rất là là ok vào xưa giờ các anh chị nào cũng muốn mua mấy những dòng máy in khuôn thế này thì nên lựa chọn ở đây thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn tất cả các anh chị ha và khi mà trong quá trình à, à, bảo hành máy bảo dưỡng máy thì họ làm cũng tốt nói chung kỹ thuật ở đây làm cũng rất là tốt mình sẽ gửi hàng vào trong trình xe và họ sẽ mình báo cho họ thì họ sẽ ra họ lấy về họ làm xong họ gửi về cho mình cũng rất là nhanh thôi mình thấy làm cũng rất là nhanh và ok và điều đặc biệt mình khóa chỗ này nữa là khi mà họ vào đem máy vào thì họ sẽ um, kiểm tra sàng lọc những cái phần nào mà máy mình có thể bị lỗi hoặc là gì đó họ sẽ báo cho mình và mình họ sẽ tư vấn cho mình thay và họ sẽ báo giá trước cho mình là thay bao nhiêu tiền rồi mình có đồng ý thay hay không à, đó là một số cái vấn đề về mật cũng như về địa chỉ mua mật à, và những cái cách mà để chúng ta đổi mực từ mực này sang mực kia làm thế nào để trao đổi à, thì hy vọng nó sẽ à, có một à, số chút ít cái kinh nghiệm muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị rồi xin chúc tất cả các anh chị và các bạn ngày thật nhiều sức khỏe làm ăn ngày càng đắt khách hẹn gặp lại ở video sau nhé